chào mừng mọi người đang quay lại kênh người lao động HN của mình nhé hôm nay thì mình có một con uh, à, Midcheck Platinum bản silver màu bạc vừa mới ra mắt của hãng Numer Numac ấy thì uh, mình sẽ quay mở hộp xương xương cho anh em xem là nó có gì khác so với bản cũ không con Numac Midcheck Platinum FX Silver này thì nó có đầy đủ yếu tố để bạn cần trở thành một dây thực thụ về căn bản thì con mic check này của Playgo MX này là thiết bị DJ controller kỹ thuật số dùng được 4 deck giả lập và âm thanh chuẩn 24 bit sử dụng với phần mềm chơi nhạc chuyên dụng cụ thể ở đây là Serato Live mâm xoay là của nó là cảm ứng điện dung thế hệ mới lớn hơn 6 inch tích hợp với màn hình hiển thị chất lượng cao cùng với bộ 16 phím performance phát nó bằng cao su nha các bạn nhé ở cái phần giữa mixer của con này nó có cái bộ gạt điều khiển các hiệu ứng được tích hợp với Seto bộ phím tắt sử dụng các effect quen thuộc như là Echo, Reverb, Langer và Phaser HPF và LVF gọi là filter ấy. con này thì đầu ra của nó vẫn là đường AURCA nhé và có đường à, A của headphone nó cân nặng khoảng 2,4 cân rưỡi kích thước nó thì khoảng 54 và chiều rộng khoảng 30 chiều cao khoảng 5,1 con này ra mắt tại cái thời điểm này là nó rơi vào giá khoảng 7 triệu 8 đến 7 triệu 9 Việt Nam đồng vào tháng à, tháng 11 năm 2021 này thì nói chung là rất là hợp lý nhiều lựa chọn cho anh em cùng với mức giá rẻ này mình nghĩ là chắc à, sẽ là, à, là hot bán chạy vì cái mâm nó thật lắm thì đến đây mình cũng xin à, kết thúc cái video của mình mọi người thấy vui thì đăng ký kênh và chia sẻ video cũng nhấn like comment nhiều anh em biết tới hơn cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình